chào các bạn thì trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái hàng chữ thứ ba trong cái bảng chữ cái mà mình chuẩn bị ở đây ha đây là hàng chữ thứ ba của mình nè thì cái hàng chữ này nó sẽ được ghép bởi những đường thẳng và một số đường cong ở bên hông đây các cái đường thẳng và đường cong nó sẽ được ghép lại với nhau ha và mình sẽ có 5 chữ cái cho cái dòng chữ này bây giờ mình sẽ hướng dẫn chữ đầu tiên đó là chữ P ha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 và đâm kim vào 8 chân mỗi chân ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc tức là các bạn sẽ gây nên cho mình một chữ y ngắn với 8 mũi móc đơn ha cho 8 mũi móc xích móc đơn thứ ba cho chân móc thứ ba tiếp tục mũi móc đơn thứ tư khi móc các cái mũi móc cuối cùng á các bạn cũng giấu cho mình cái sợi len thừa này vào trong mũi móc nè để tiện cho việc giấu len ha mũi móc thứ sáu nè tiếp tục mũi móc đơn thứ bảy và mũi móc đơn thứ 8 cho chân móc thứ 8 là chân móc cuối cùng luôn á Sau khi đã có được 8 mũi móc đơn vào 8 chân cùng mũi móc xích rồi thì các bạn để ý cho mình cái dòng chữ ở đây nè tất cả các cái chữ cái mà mình móc ở cái hàng móc thứ ba này các bạn đều để ý cho mình ở hai chân móc tức là ta sẽ nhớ mũi móc ở hai cái chân này là cái chân mà ta vừa móc mũi móc đơn cuối cùng và cái chân của mũi móc đơn cuối cùng này ha đây nè đây là cái chân của mũi móc đơn và cái chân mà ta móc mũi móc đơn ở đây tức là ta sẽ nhớ hai cái mũi này để lát nữa ta kết thúc cái hàng móc ha và sau khi đã gây nên được 8 mũi móc đơn tiếp tục móc lên một mũi móc xích sau đó ta sẽ quay ngược đầu móc lại các bạn sẽ bỏ qua cho mình cái chân đầu tiên là cái chân của mũi móc đơn cuối cùng á bỏ qua cái chân này và móc vào cái chân móc thứ hai móc vào đó cho mình một mũi dời từ đây móc lên 6 mũi móc xích để mình tạo cái độ cong ha 1 2 3 4 5 và 6 sau khi móc được 6 mũi móc xích ta sẽ bỏ qua cái chân kế bên của cái thanh mà ta vừa tạo ban đầu và móc vào chân kế tiếp một mũi dời nè sau đó tiếp tục đâm kim vào cái chân kế tiếp nữa và cũng móc vào đó một mũi dời quay ngược đầu móc lại thì lưu ý cho mình khi quay ngược đầu móc lại các bạn sẽ quay cho mình theo cái chiều này ha đây xoay cho mình cái hàng móc từ phải sang trái nè bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái phần à, đường cong ha ta sẽ có 6 chân móc thì các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân móc đầu tiên một mũi móc đơn ở đây khi quay ngược đầu móc lại thì cái đường móc của mình nó sẽ khó thấy ha nên các bạn sẽ xác định cho mình cái mũi móc chân thứ hai ta sẽ móc vào đó hai mũi móc đơn cùng chân móc móc đơn thứ nhất và móc đơn thứ hai ở chân móc thứ ba và thứ tư mỗi chân móc sẽ làm một mũi móc đơn đến cái chân móc thứ năm sẽ móc vào đó hai mũi móc đơn cùng chân móc và chân thứ sáu sẽ là một mũi móc đơn như vậy là ta sẽ có một mũi móc đơn cho chân thứ nhất chân thứ ba thứ tư và chân thứ sáu ha chân thứ hai và chân thứ năm mình sẽ có hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc hai chân móc mà mình báo để ý ban đầu á là cái chân của mũi móc đơn và cái chân ta móc mũi móc đơn thì các bạn lần lượt móc cho mình vào hai chân này một mũi dời này di chuyển đến cái chân móc còn lại nè và cũng móc vào đó một mũi dời đây ha sau đó gây nên một xích kéo và cắt len đây sẽ là mặt phải của chữ của mình ha ta tiến hành dấu len thừa ra phía sau hàng móc và dùng keo nến hoặc kim khâu dán cho mình cái chữ vào trong sản phẩm thì ta sẽ được chữ P như thế này nha tiếp theo sẽ là chữ R thì chữ R cũng gần tương tự giống như chữ P ha Đầu tiên các bạn cũng tạo cho mình một dây móc xích 8 mũi móc, sau đó móc 8 mũi là 8 chân mũi đơn nè. Giống như cái chữ P ban đầu thì mình sẽ được một cái đường thẳng như thế này bây giờ mình tiếp tục tạo cái đường cong và một cái đường lồi ra ha móc lên cho mình một mũi móc xích ở đây cũng để ý cho mình hai cái chân đầu tiên này nha quay ngược đầu móc lại nè sau đó cũng bỏ qua cái chân móc đầu tiên và móc vào chân thứ hai một mũi dời từ đây gây nên 6 mũi móc xích ta sẽ làm tương tự giống như chữ P á Hai, ba. 4 5 và 6 khi đã có được 6 mũi móc xích rồi bỏ qua chân kế bên và móc vào chân kế tiếp một mũi dời ta cũng tương tự đâm kim vào chân kế bên móc một mũi dời nè khi đã đến cái bước này ta móc giống chữ P rồi thì cái điểm khác chữ P đó là cái điểm mà ta tạo một cái đường lồi ra ở bên dưới nè thì khi đã móc như thế này rồi tiếp tục móc lên cho mình 4 mũi móc xích 1 2 3 và 4 ta được chiều dài của cái đường lồi ha tiếp tục lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại móc lên tiếp một mũi móc xích và móc cho mình vào ba chân đầu tiên mỗi chân sẽ là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc móc đơn thứ nhất cho chân thứ nhất nè đây móc đơn thứ nhất cho chân thứ nhất tiếp tục móc đơn thứ hai cho chân móc thứ hai móc đơn thứ ba cho chân móc thứ ba khi đã được 3 mũi móc đơn vào ba chân móc đầu tiên thì ở chân móc thứ tư của cái đường móc xích này sẽ móc vào đó cho mình hai mũi móc đơn cùng chân móc một nè và tiếp tục mũi móc đơn thứ hai như vậy là mình sẽ có được 5 mũi móc đơn cho bốn mũi móc xích này ha ở đây thì các bạn sẽ nhớ cho mình chân móc của mũi móc đơn thứ năm nhé khi ta quay ngược đầu móc lại nè các bạn sẽ để ý cho mình cái mũi dời mà ta kết thúc của 6 mũi móc xích ở bên này nè ha đâm kim cho mình vào cái chân mũi dời ở phía trên này và móc vào đó một mũi dời ở đây ta có hai mũi dời nè thì đâm kim vào chân ở bên trên nhé như vậy là mình sẽ có cái đường lồi ra ở bên dưới nè còn cái đường cong ở bên trên này lúc này sợi len của mình đang nằm ở bên trên của hàng móc các bạn sẽ tiến hành dùng kim đâm kim từ dưới lên trên vào chân móc ta móc mũi dời á sau đó kéo cái nút mà mình à, dư ra ở bên trên nè kéo xuống phía dưới kéo hoàn toàn xuống phía dưới nha được cái thanh lồi ra bên ngoài rồi thì bây giờ cái đường cong ở bên trên các bạn sẽ bắt đầu móc cho mình nè ta sẽ đâm kim vào cái chân của mũi móc đơn thứ năm ở cái đường lồi á đây là mũi móc đơn thứ năm nè đếm từ dưới lên ha ta sẽ đụng đến cái mũi móc đơn thứ năm thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc đơn thứ năm đó sau đó đưa cái nút mà mình kéo ra phía sau đây các bạn sẽ guốc lại thật nhẹ ha sau đó kéo cái nút này qua chân móc nè lúc này ta sẽ bắt đầu móc vào sáu cái chân móc còn lại thì sáu cái chân móc còn lại cũng móc tương tự giống như cái chữ P ở đây chân đầu tiên sẽ là một mũi móc đơn ha chân thứ hai sẽ là hai mũi móc đơn cùng chân móc chân móc thứ ba và thứ tư mỗi chân là một mũi móc đơn chân thứ năm hai mũi móc đơn và chân móc thứ sáu móc một mũi móc đơn kết thúc rồi thì cũng tương tự giống như chữ P ha ta sẽ đâm kim vào chân của mũi móc đơn và chân ta móc mũi móc đơn nè mỗi chân ta sẽ móc một mũi dời đây chân cuối cùng cũng móc một mũi dời sau đó lên một xích kéo và cắt len thì như vậy là mình sẽ hoàn tất được chữ R đang giấu cho mình sợi len thừa ra mặt trái của sản phẩm ha sau đó dùng keo nến hoặc là kim khâu khâu cho mình cái chữ R này vào trong sản phẩm thì form chữ R của mình sẽ hoàn tất như thế này tiếp theo chữ R thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc chữ bờ thì chữ bờ của mình sẽ được kết hợp bởi một đường thẳng và hai đường cong ha nó cũng tựa như chữ p ở đây nè ta sẽ có một đường cong nhưng còn chữ bờ thì mình sẽ thêm một đường cong ở bên dưới nữa thì tương tự như chữ p á, cũng tạo cho mình một cái chữ y 8 mũi móc đơn như thế này và cũng nhớ cho mình hai cái chân móc ha chân ta móc mũi đơn và chân của mũi móc đơn nè sau đó gây nên một xích và quay ngược đầu móc lại bỏ qua chân đầu tiên móc vào chân thứ hai một mũi dời từ đây gây nên 5 mũi móc xích 1 2 3 4 và 5 thì nó sẽ khác cái chữ P ở đây là điểm đầu tiên chữ P là 6 mũi xích còn ở đây chữ B chữ bờ là 5 mũi xích thôi nha tiếp tục nè bỏ qua chân kế bên và móc vào chân kế tiếp một mũi dời chân kế bên cũng tương tự ha đâm kim cho mình vào chân kế bên móc một mũi dời ở cái cạnh bên dưới thì các bạn sẽ móc cho mình 6 mũi móc xích 1 2 3 4 5 và 6 khi được 6 mũi rồi nè ba chân cuối cùng thì bỏ qua chân thứ nhất chân thứ hai ta sẽ đâm kim vào đó mũi dời và tiếp tục chân thứ ba là chân cuối cùng cũng đâm kim vào đó và móc một mũi dời ta sẽ có hai cái đường cong tạo chữ B nè từ đây tiến hành quay ngược đầu móc lại và lưu ý quay từ phải sang trái nè thì cái cạnh cong đầu tiên của chữ B ở bên dưới nó sẽ giống như cái cạnh đầu tiên ở bên trên của chữ P tức là ta sẽ móc vào 6 chân chân đầu tiên một mũi móc đơn chân thứ hai hai mũi móc đơn cùng chân móc một và hai chân thứ ba và thứ tư mỗi chân là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc chân móc thứ năm móc hai mũi móc đơn cùng chân móc móc đơn thứ nhất nè tiếp tục móc đơn thứ hai và chân thứ sáu là chân cuối cùng của cái cạnh bên dưới móc một mũi móc đơn khi đã hoàn tất được cái cạnh bên dưới của chữ bờ rồi ha thì để kết thúc cái cạnh bên dưới này các bạn tiến hành đâm kim cho mình vào cái mũi dời vào cái mũi mà ta móc mũi dời của cái cạnh bên trên á ở đây có hai chân ta móc mũi dời nè thì bỏ qua chân phía dưới và móc vào chân phía trên một mũi dời ha ta được cái thanh cong bên dưới ha để móc tiếp cái thanh cong bên trên nè lúc này cái mũi móc của mình đang ở mặt trên của sản phẩm các bạn cũng lưu ý đâm kim cho mình từ dưới lên trên vào chân móc ta vừa móc mũi dời sau đó kéo cái phần nút này ra phía sau kéo hoàn toàn ra phía sau luôn đây sau đó tiếp tục đâm kim cho mình vào cái chân móc cuối cùng của cái cạnh sáu mũi ở đây nè của cái cạnh sáu mũi móc xích á thì sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc cuối cùng đâm kim vào đó ha sau đó kéo cái nút ta kéo ra phía sau á bây giờ mình sẽ kéo ra phía trước từ cái chân móc này đây siết cho mình sau đó kéo qua chân móc bây giờ mình sẽ còn lại 5 mũi móc 5 mũi móc xích ở đây thì các bạn sẽ móc cho mình vào chân đầu tiên một mũi móc đơn ha chân đầu tiên một mũi móc đơn nè chân thứ hai móc hai mũi móc đơn cùng chân móc một và hai chân móc thứ ba móc một mũi móc đơn chân thứ tư sẽ là hai mũi móc đơn cùng chân móc và chân thứ năm là chân cuối cùng móc một mũi móc đơn sau đó mình sẽ tiến hành đâm kim đến hai chân móc mà mình để ý ban đầu á là cái chân của mũi móc đơn và chân ta móc mũi móc đơn ha mỗi chân cứ móc cho mình một mũi dời sau đó móc lên một xích kéo và cắt len tiến hành giấu cho mình sợi len thừa ra mặt trái của sản phẩm nha dùng keo nến hoặc kim khâu khâu cho mình cái chữ bờ này vào trong sản phẩm thì mình sẽ hoàn tất được form chữ bờ như thế này đây đây là chữ bờ của mình tiếp theo chữ bờ sẽ là chữ giờ thì chữ giờ ta sẽ có thêm chữ đờ ở trong bảng chữ cái tiếng Việt thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn chữ giờ trước ha tương tự giống như các cái chữ cái ban đầu mà mình hướng dẫn các bạn cũng gây nên cho mình 8 mũi xích và 8 mũi móc đơn cho 8 mũi xích đó mình sẽ tạo ra được cái cạnh đầu tiên nè sau đó từ đây tiếp tục cũng lưu ý cho mình hai cái chân móc này ha đây tiếp tục lên một xích và quay ngược đầu móc lại nè thì chữ giờ nó cũng rất là đơn giản các bạn sẽ bỏ qua chân đầu tiên móc vào chân thứ hai một mũi dời từ đây ta sẽ móc lên 10 mũi móc xích 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 và 10 khi có được 10 mũi móc xích rồi nè thì các bạn sẽ đính cho mình từ dưới lên trên của cái cạnh này ha ta sẽ bỏ qua chân cuối cùng và móc vào chân kế cuối một mũi dời sau đó tiếp tục di chuyển kim đến chân cuối cùng và cũng móc một mũi dời đây ta được một cái thanh công như thế này thì khi quay ngược đầu móc lại cũng quay ngược cho mình từ phải sang trái 10 chân móc này các bạn sẽ móc cho mình vào chân đầu tiên một mũi móc đơn chân đầu tiên một mũi móc đơn ha chân thứ hai sẽ là hai mũi móc đơn cùng chân móc từ chân móc thứ ba cho đến chân móc thứ 8 các bạn sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn tức là ta sẽ có được 6 mũi móc đơn nam chính giữa ha một mũi nè tiếp tục mũi thứ hai mũi móc đơn thứ ba nè mũi móc đơn thứ tư mũi móc đơn thứ năm và mũi móc đơn thứ sáu lúc này mình sẽ còn lại hai chân móc cuối cùng thì hai chân móc cuối cùng này sẽ móc tương tự giống như hai chân đầu tiên tức là chân kế cuối móc 2 mũi móc đơn và chân cuối cùng sẽ móc một mũi móc đơn ha khi hoàn tất được 10 mũi móc xích thì tiếp tục nè đâm kim vào hai chân này mỗi chân sẽ móc một mũi dời để dời ra cái mũi ngoài cùng ha sau đó gây nên một xích kéo và cắt lên như vậy là chữ giờ của mình hoàn tất nè dấu lợi len thừa ra phía sau hàng móc dùng kim khâu hoặc là keo nến dán cho mình chữ giờ vào trong sản phẩm ha thì cái form chữ giờ của mình sẽ hoàn tất như thế này trong bảng chữ cái tiếng Việt của mình có thêm một cái chữ đờ có thêm thanh điệu ngang ở giữa của chữ giờ nè thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc thanh ngang này các bạn sẽ đưa mặt phải của sản phẩm lên phía ngoài ha và ở phía giữa này nè mình sẽ có được bốn chân móc bốn chân móc mà mình chưa móc á thì các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân thứ hai tính từ phải qua nè một mũi nè hai mũi nè đâm kim vào chân thứ hai sau đó đưa sợi len thừa ra phía sau kéo cho mình sợi len thừa qua chân móc từ đây móc lên một mũi móc xích thì một mũi móc xích này sẽ là độ dài của cái chữ đờ ha tiếp tục móc lên một xích nữa và đâm kim vào cái chân móc xích mà ta móc ban đầu á móc vào đó một mũi dời đây ta được một cái thanh bên trong rồi thì để tiếp tục cái thanh bên ngoài các bạn đếm ngược cho mình từ trên xuống dưới vào chân thứ hai móc một mũi dời đây được thanh bên trong như thế này rồi ha thì lúc này sợi len thừa của mình nó đang nằm ở bên trên của hàng móc nè dùng kim đâm từ dưới lên trên vào chân móc ta vừa móc mũi dời sau đó kéo cái nút này ra hoàn toàn phía sau luôn quay ngược đầu móc lại thì mình sẽ móc ở cái đường phía ngoài và các cái chân móc ở phía ngoài thì ta sẽ có được 8 chân móc hơn. các bạn sẽ đếm cho mình từ trên xuống dưới vào chân móc thứ tư nè là cái chân thẳng hàng ở bên trong á chân thứ tư ha từ trên xuống dưới là chân thứ tư nè sau đó đưa nút này qua chân móc tiếp tục móc lên một xích nó cũng tương tự giống như cái cạnh đối diện á các bạn cũng móc lên một xích sau đó tiếp tục lên một xích nữa và cũng móc vào cái chân ta vừa móc mũi xích á móc vào đó một mũi dời để kết thúc cái cạnh này thì đếm cho mình từ dưới lên trên vào chân móc thứ tư ha hoặc là móc vào chân móc sát bên này một mũi dời nè kéo và cắt len thì cái sợi len thừa này nằm ở mặt trên của sản phẩm cũng đâm kim từ dưới lên trên nè vào chân tay vừa móc mũi dời kéo sợi len thừa ra phía sau sau đó giấu cho mình tất cả các cái sợi len thừa này vào mặt trái của sản phẩm ha thì mình sẽ được một cái thanh ngang chữ đờ khâu cho mình cái chữ đờ này vào trong sản phẩm thì cái form chữ đờ của mình sẽ hoàn tất như thế này ha đây ta được một chữ đờ như thế này như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn năm chữ cái với cái thanh à, thẳng và thanh ngang ghép lại với nhau nè chúc các bạn thành công ha